Xin chào anh em Đấy, tiếp tục với anh em với ờ, cái ờ, dòng máy phân âm Đấy, thì những video trước tôi đã làm và đã giới thiệu cho anh em thì là anh em cũng đã thấy rồi cái ờ, dòng máy phân âm này bên tôi bán cho anh em đó chính là cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan và nó bao ổn cho anh em lên tới 90 phần trăm nó bao ổn cho anh em lên 90 trăm còn cái cách mà nó báo báo mặt hột tài xỉu cho anh em nó được 80 phần trăm cho anh em nhé 7 đến 80 phần trăm thậm chí còn hơn nhưng mà tôi chỉ nói trong 7 đến 80 phần trăm thôi đấy thì anh em nào mà đã dùng rồi anh em cũng đã biết được cái hiệu quả báo của nó và anh em nào chưa dùng thì là anh em nên tìm cho mình một cái cơ sở uy tín để cho anh em đi mua được cái dòng máy phân âm này nó hiệu quả và nó chơi được đấy, chứ không ờ, phải là như những anh em đã alo đến cho tôi và nói là mua được những cái dòng máy mà về nhà hoàn toàn không chơi được rất là đáng tiếc cho anh em nhưng mà cũng không biết làm nào cả đấy là cũng tại anh em thôi anh em à, cũng chỉ vì anh em thua lỗ nhiều quá mà anh em lúc đấy anh em à, không à, còn nghĩ được cái gì cả anh em chỉ cần muốn biết được là có cái đồ chơi nó hiệu quả như vậy để về anh em có thể gỡ nợ lại được thôi đấy nhưng mà không phải đâu anh em nhé cái gì nó cũng như cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi đấy, anh em muốn có những cái đồ chơi mà tốt mà không mà đến sân chơi thì anh em không cần phải cầm những cái gì hay là không cần phải mang những cái gì vào thì là anh em phải bỏ ra được những cái số tiền nó như tương ứng với cái máy chứ không phải là anh em có những cái đồ chơi đấy mà anh em bỏ cái số tiền nhỏ ra để anh em mua được cái dòng máy không có rồi anh em nhé cái này nó là đồ cờ bạc chứ không phải là những cái đồ chơi hay là những cái đồ hạ giá nhưng anh em nhé cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi anh em phải suy nghĩ mà anh em mua đồ tìm cho mình một cơ sở thật là uy tín để cho anh em chơi hoặc là anh em có thể gọi điện đến cho tôi đến tại cơ sở tôi anh em test đồ ví dụ như anh em đến mua cái dòng máy phân âm này đi anh em đến tận cơ sở tôi anh em test đồ anh em có thể cầm nắp chén đĩa của anh em hột của anh em anh em có thể cầm cái máy phân âm tài xỉu này anh em đi ra ngoài một mình anh em thôi không cần ai cả cầm một máy này đi ra ngoài và anh em chỉ cần đọc đặt cọc lại cái số tiền cho cơ sở tôi tại cơ sở tôi thế thì anh em có thể đi ra ngoài anh em muốn test thế nào cũng được tôi sẽ nói cho anh em qua cái cách dùng của nó và cái cách sử dụng cái máy đấy anh em đi ra ngoài anh em chỉ việc là test thôi anh em ưng ý thì anh em quay trở về làm hợp đồng mua bán đấy. còn không thì anh em trả lại máy cho tôi đấy. và anh em rất là ok rất là vui vẻ đấy là cái cách mà bán hàng của tôi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhưng anh em nào chưa biết về cái dòng máy này cái dòng máy phân âm này nó là hàng Thái Lan Đấy, đây là cái sử dụng cái cách sử dụng cái ờ, dòng máy Thái Lan này Đấy, đây. cái dòng máy Thái Lan này thì theo như ờ, tôi đã nghiên cứu thì cái dòng máy này nó có thể là nó báo tài báo xỉu cho anh em được Đấy, đây là có hai cái cách báo này cách báo thứ nhất là mặc định của cái máy này khi mà nó mở lên mà anh em chưa cần ấn cái nút nào thì là nó sẽ báo là hai cái dài à hai cái ngắn này hai cái ngắn nó báo sẽ một hai ba và hai cái dài nó báo bốn năm sáu nhưng cái tỷ lệ như thế này nó sẽ cho anh em là tầm 70 phần trăm 70 nó báo tầm độ 70 phần trăm và cái cách thứ hai đấy, cách thứ hai nó chính là hai cái hai cái ngắn là báo có mặt một mặt hai một cái dài là báo có mặt 5 mặt 6 và một cái ngắn và một cái dài là báo mặt 3 mặt 4 Đấy, đây là hai cái cách báo nhưng mà hai cái cách này cái cái nào cái cách nào cái cách báo nào nó cho anh em cái hiệu quả cao thì là anh em có thể đến anh em thử máy anh em thử luôn cả cái cách cái cách mà cái máy này nó báo đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ những cái video trước tôi đã thử cho anh em test cho anh em cái ờ, cái cái cái cái thứ hai cái kiểu cách đánh thứ hai là một ngắn một dài còn cái cách này nó sẽ báo cho anh em là hai ngắn hai dài Nha, hai ngắn thì nó sẽ là báo có mật nhất mật nhị tam Đấy, còn hai dài là báo bốn năm sáu. thì tôi bây giờ tôi sẽ thử cho anh em Đấy, trước khi vào thì anh em bật máy lên nhé anh em bật máy lên này bật máy lên đó chưa cần bật cái gì cả anh em ờ, lấy hột đây là toàn hột chợ đây anh em nhé đây anh em vào anh em test đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em 10 chén xem là tỷ lệ nó về bao nhiêu hai cái ngắn đúng không anh em hai cái ngắn thì anh em đánh xỉu đó một hai ba luôn này tiếp tục lại hai cái ngắn hai cái ngắn anh em tiếp tục lại đánh xỉu hai chén này có mặt hai đúng không anh em có nghĩa là cái này nó chỉ báo mặt hột tài xỉu cho anh em thôi nhưng mà khi mà anh em dính vào những cái chén phạm thì anh em không thể nào né được cả đấy hai chén hai cái ngắn đúng không anh em hai ngắn tiếp tục anh em đánh xỉu rồi xỉu đúng không anh em tiếp tục chén thứ ba vẫn là hai ngắn cho anh em hai ngắn vẫn là xỉu đó xỉu rất là chuẩn xác đúng không anh em đó như trái này lên tài hai dung dài lên tài đó 641 tiếp tục lại là hai ngắn hai ngắn thì trái này nó lên tài thì nó ờ, có hai con tam nhá báo được hai con tam nhưng mà ra con lục thì à, thua hai dung dài hai dung dài trên này đánh tài bốn năm một a à, bốn năm hai vừa đủ điểm tài hai dung dài tiếp tục là hai dung dài hai dung dài anh em sẽ đánh tải đó một năm sáu đúng không hai dung dài tiếp tục đánh tài 566 máy báo cực kỳ chuẩn cho anh em luôn nhé hai dung dài 156 rất là chuẩn xác cho anh em luôn hai dung dài 553 cực kỳ là chuẩn xác cho anh em luôn từ bây giờ tôi test còn hơn 10 chén rồi đấy nói chung là nói chung là máy nó hay quá nên là tôi ờ, test hơn cả chén ban đầu tôi nói đấy, nói chung là anh em theo dõi để anh em biết được cái hiệu quả của nó đấy cực kỳ là chuẩn xác cho anh em luôn lại tiếp tục hai dung dài đấy lại 156 vẫn là hai dung dài đấy 356 đúng không anh em cực kỳ chuẩn cho anh em luôn hai dung ngắn cái này ba tứ đấy thì ờ, cái video này tôi giới thiệu cho anh em đấy, cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan đấy nó bao ổn cho anh em đấy, anh em có thể đi đến bất cứ những cái sân chơi nào mà anh em muốn anh em đến đá gà hay là đến những cái sân uh, đám những cái sân đám mà ẩm ý như vậy thì là anh em cũng vẫn chơi được bình thường đấy thì đây là cái máy phân âm tài xỉu Thái Lan đấy, bao ổn cho anh em 90 phần trăm thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho anh em